Xin, Xin chào, các bạn Chào mừng trở lại với khen Double Win Hôm nay chúng tôi sẽ nếm thử một loài muỗi được các bạn yêu thích gần đây Các bạn có biết đó là gì không? Đúng rồi Đó chính là muỗi hảo hảo và vâng, để thêm phần đặc biệt hơn cho hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một người bạn người đó là Akari của chúng ta yeah. Yeah. Chào các bạn, mình tên là Akari đến từ kênh youtube Ăn Cái Các bạn có khỏe không? Dạ, yeah, chắc khỏe nha Dạ, <laughs> cảm ơn Dạ, cảm ơn hôm nay Và Akari, bây giờ thấy phòng này là ừ. như thế nào? Cái studio này đẹp quá Dạ yeah như quán bar á dạ ừ. đúng music start ai khóc quán bar là có âm nhạc đúng rồi yeah. Hey, dạ. stop! Dạ. được rồi, được rồi. À, anh tao đi cô biết mũi hảo hảo không? Mũi hảo hảo hả? Yeah. Dạ. Hảo hảo thì biết hảo hảo là mì gói đúng không? Dạ đúng rồi Ngon lắm ha Dạ mà... Nhưng hiện nay là cổ mỗi hảo hảo à Nhưng mà cái này làm sao mà ăn được? Là... Ăn cách nào? Không biết à Không biết <laughs> Nên Nên hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ Và cùng xem từ hảo hảo ừ. uh, Cổ thật sự loài mỗi hoàn hảo ừ. Như mọi người nói hoàn nhé trái, trái cây, cây là rất rất ngon nha ừ. ừ. ok là câu hỏi của chương là kể tên ba người nổi tiếng mà bạn thích nhất ờ, Eric Eric Chipu à, ờ, anh xin lỗi anh đi, Chipu và uh, ờ, Mule à Mule đấy Mule à còn còn, còn Cari uh, em thích uh, em ừ. thích uh, diễn viên uh, ờ, Jibu Ji Jibi Jibi Jibi ừ. ừ. Và, à nè và... Ừ. chị Harry Won á ừ. Harry Won Harry Won nói tiếng Việt ừ. rất, rất dễ thương và vui ok <laughs> ok uh, Jack Jack Jack, dạ. Jack. Ca sĩ nó à, à, Ca sĩ Ca sĩ Và à, tiếng tiền ca sĩ tiếng ừ. tiền jinsuke chơi guitar à, tiếng tiền cũng chơi guitar ừ. và em sẽ chán tặng chán chán tặng chán tặng chán tặng em sẽ rap hài ừ. rất vui ừ. mời cả ban mở mắt ra dạ yeah. oh, oh. chân châu oh, ờ, chân châu nè của phần này là kể tên một tin đồn không có thật về bạn. À, khi Shinsuke biểu diễn à, thì Shinsuke đoán à, Shinsuke đoán bài phụ nữ. À. à nên người Việt Nam đoán ừ. Shinsuke là bé đây không? bé đây phải không? Shinsuke trả lời là đúng nè. Ừ. Không ờ. phải, không phải. Ừ. Shinsuke không cái phải tin đồn nhá. Shinsuke cái đồn rồi. Ừ. Có oh. vừa rồi nè không phải bè đe Ôi chưa biết đâu, ừ. chưa chắc đâu Cố <laughs> bộ Cố <laughs> bộ Có bạn trai cũng được mà dạ, được, được Ba tháng trước uh, she's, uh, Con trai mới ừ. của ừ. Shinsuke sinh ra ừ, dạ. Chúc mừng ừ. Nè, một trăm phần trăm nam Shinsuke là một trăm phần trăm nam Ôi chưa biết đâu, ừ. chưa chắc đâu Là nhiều người Việt Nam á Tưởng Kazu có nhiều bạn gái Ồ ừ. ừ, ừ, ừ. Nhưng sự thật là vẫn còn ế đó. <laughs> ế hả? Ừ. ế hả? Ế hả? ế hả? năm năm rồi còn Akari thì nhiều người Việt Nam thấy cô gái Nhật á ừ. thì lúc nào cũng nghĩ rằng là người này có thể là rất sạch sẽ làm việc nhà chăm chỉ ừ. này kia nhưng mà thật sự à. em không phải là cô gái nhật truyền thống à. em uh... thường do cả à. phòng thì tắm hả à. tắm thì có tắm thì có nhưng mà phòng cái đồ tùng đung <laughs> phết Cái này viết nè Cái này là món Hàn Quốc đúng không? Đúng không? Yeah. Dalgona Coffee TikTok, TikTok challenge. challenge TikTok hả? TikTok hả? Là Akari có TikTok không? Có nhưng mà giờ này ít ít chơi lắm oh. <laughs> Là Double Wish Club name hãy follow nha trả một hai ba bắt đầu một hai ba bắt đầu họp phải họp nhé ok ok ok một hai ba bắt đầu <laughs> dạ đốt rồi đốt rồi bắt đầu một hai ba dạ, dạ ok ok một hai ba ok ok một hai ba ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng ngưng ngưng ngơ ngơ à cay quá cay quá à cay hả ừ ngon nè à. ủa anh anh lấy cây này chưa ừ, à. rồi rồi rồi rồi rồi hả không ngon à nhưng mà khó uống không giỏ có món giỏ quá khó Korea mà gì これはまずい一番まずいまずいたまずいたいただきますこれはねこれめっちゃまずいわいうあ、ホープマッチホープマッチじゃあ買あうあじゃああんであんであんよおいやー Cảm ơn hôm nay anh đi hôm nay cảm thấy như thế nào? Hôm nay ạ? Ừ. Cũng vui à, Tại vì đây là lần đầu tiên Akari ăn thử mũi hảo ừ. hảo ừ. Và nhiều đồ ăn rất kỳ lạ ừ. Và Ankari nghĩ là người Nhật Bản là thích mũi hảo hảo Thích, dạ, dạ ừ. thích Tại vì ờ, ví dụ như là Akari nghĩ là nếu ừ. mà chấm cây muối này với ừ. karage hay gì đó à, thì karage. cái này chắc người Nhật cũng thích lắm á ừ. nên lắm ừ. khi về Nhật Bản thì qua chỗ bằng của mình á ừ. ừ. thì như à, cây ừ. thấy cái này hơi chua chua đúng không ừ. cho nên là nhiều cô gái phụ nữ ừ. thích cái này á <laughs> ừ. nhiều cô gái thích chua chua Ôi, ừ, là... Ừ, dạ. mang yeah, dạ, mang về mang về nha mang về <laughs> mang về nha <laughs> và nếu mọi người biết video này thì hãy share, like và subscribe nhé. Okay. Music start! Ai khóc nỗi đau này.